Dạ, bác thầy ờ, có cho con xin hỏi là cái sự chuyển tiếp giữa các kiếp sống với nhau á thì nó có cái gì đó hình như là thương hàng phía dưới phải không thầy? Mà nếu nó không thương hàng thì sự liên kết nào giữa kiếp này và kiếp khác? <laughs> dạ, có muốn hỏi á, là sự chuyển tiếp giữa các kiếp sống ờ. nó có cái gì thương hàng phía dưới không? Thương hàng hả? Dạ, và nếu không có cái gì thương hàng thì cái gì sẽ liên kết giữa các kiếp sống với nhau? Cái sự chuyển tiếp ở dưới ấy. <laughs> cái à, cái sai lầm cơ bản à quý vị nghe cho rõ ha cái sai lầm cơ bản trong nhận thức là tìm cái gì thường hằng và cái gì là không thường hằng hay là còn gọi là đoạn tức là tìm cái gì là thường cái gì là đoạn thực ra đó cái thường nó cũng phải thường như mình nghĩ mà đoạn cũng phải là đoạn như mình nghĩ mà là thường đoạn nó theo nghĩa như thế này bây giờ thầy lấy lấy ví dụ lại trái mít một trái mít non và nó đang diễn biến từng giây phút bây giờ cứ cho như là phút này với phút sau là phút này là kiếp trước phút sau là kiếp sau mình cứ chỉ cho như vậy cho nó dễ hiểu à, để để để cho dễ hiểu là kiếp trước kiếp sau là cái gì thì á cái mít non nó đang đang ở nơi đây đang ở đây à, ví dụ như nó đang là một tháng một ngày một giờ một phút một giây ví dụ nó đang là lúc đó thì thì tiếp sau theo đó đó là nó phải mất đi cái gì đó thì nó mới là trở thành cái cái tiếp theo đó, đó là một cái phản ứng nếu mà quý vị thấy cái phản ứng hóa học bây giờ mình nói cắt ngang mình nói thêm một cái khác ví dụ mình lấy sữa mình lấy sữa để mình làm da u thì nó trải qua những cái phản ứng hóa học à, như thế này thế kia mà nó phải là tự nhiên sữa thì ngọt mà bây giờ trở thành chua thì như vậy bây giờ giữa, giữa chua với ngọt là khác nhau cho nên mình nói là chua là chua ngọt là ngọt vì vậy cho nên mình chấp đoạn mà mình chấp thường là mình nói là cái này là là nó luôn luôn là thường hằng thường hằng sao được thường hằng sau khi kia chua bây giờ thành ngọt khi kia ngọt bây giờ thành chua thành đó nói thường hằng cũng sai nói thường hằng là là tà kiến mà nói đoạn cũng tà kiến nhưng mà ở đây đó rõ ràng là sự sinh diệt sự sinh diệt của một trái mít non cho đến trái mít chín rõ ràng là có một sự chuyển biến liên tục cái sự chuyển biến liên tục mà trong đó đó nếu như cái trái đó là trái mít dừa thì cách gì rồi đến khi chín nó cũng vẫn là ra cái trái mít dừa mà trái mít đó là trái mít nghệ thì kiểu gì nó biến gì nó cũng ra trái mít nghệ như vậy chứng tỏ rằng á, nó không phải là tự nhiên nhảy qua mít nghề rồi mới nhảy qua mít dừa, rồi tự nhiên nhảy qua <laughs> mít, mít, mít, mít dừa lại rồi mít, mít, mít nghề lại. Không, không như vậy. Mà nó vẫn có một cái gì đó liên tục. Vì cái liên tục đó, cho nên mình gọi là thường. Mà vì luôn luôn có sự biến đổi, chết đi, mất đi một phần nào đó, để để thành ra cái phần khác. Và cứ như vậy mà cái sự diễn biến đó nó cứ liên tục vì vậy cho nên mình nói là đoàn vì vậy cho nên đó, mình phải thấy ra được sự chuyển biến liên tục chứ không nói là thường hay là đoạn. bởi vì nói thường là sai mà nói đoàn cũng là sai phải không thì trong tất cả mọi cái gì trong đời sống của mình cũng vậy hết á à cho tham hay sân hay là đi đứng nằm ngồi hết tất cả mọi cái thì cái cuối cùng mà cái mà mình chánh niệm tỉnh giác là để mục đích để thấy gì để thấy để thấy mọi sự đều diễn biến mà không phải thường cũng không phải là đoàn à, cho nên đó mà trong đó đó hoặc là mình nói rằng là nó vừa thường vừa đoàn cũng được à, mà nói không thường không đoàn cũng được <laughs> tức là mà mình chấp là thường hay là đoàn thì người ta gọi là thường kiến hay là đoàn kiến là thuộc về tà kiến nhưng mà trong đó đó nó có tính có yếu tố thường trong đó nó có yếu tố đoàn trong đó nhưng mà yếu tố thường không có nghĩa là thường hàng từ đầu đến cuối như nhau mà đoàn cũng không có nghĩa là cắt đứt nó ra được mà nó là phải diễn biến liên tục à, từ cái này mà nó biến hóa ra thành cái kia cái kia biến hóa thành cái nào thành nó từ một cái trái mít mà à, nó à, thì mình ăn là nó đắng mà bây giờ nó trở thành trái bích chín thì mình ăn là nó ngọt thì đó là một cái quá trình chuyển biến của cái phản ứng hóa học đại khái là vậy đó dạ con à, kính à, bà thầy dạ à, con xin à, hỏi tiếp theo cái câu hỏi của cô bạn ngồi trước hồi nãy ừ. dạ. hồi nãy thầy có nói là à, khi mình thấy các pháp nó xảy ra thì mình phải nhìn nó với cái nhìn của nó như là dạ thì con cũng trải qua và con tự là chiêm nghiệm mỗi lần mà cái tâm sân của con nó nổi lên á thì con cũng thấy nó nổi lên và tâm của con cũng nghĩ rằng con hãy xem nó như là rồi khi mà con làm không được con mới là áp dụng phương pháp là qua phương pháp hành thì con hành bằng cách là khi khi có một cái tác động đến làm cho cái tâm sân con nổi lên thì con muốn phản ứng trở lại thì con ý thức được thấy cái sân của con nổi lên thì con mới dùng cái phương pháp là hành là con đem cái ờ, nhẫn ra cái nhẫn ra để mà là con đối trị lại với cái sân của con thì lúc đó con mới thấy nó như là chứ con không thể nào thấy cái sân con không thể nào mà có một cái, cái tác động đến con mà tâm sân con nổi lên mà con có thể xử sự theo liền tức thì nó như là con phải dùng cái pháp hành là con đem cái nhẫn đối trọng với cái sân thì con thấy con có kết quả như vậy con xin hỏi thầy là con làm như vậy <laughs> có sai không cái à, cái các cái pháp á, các cái pháp là những yếu tố các cái pháp là những cái yếu tố nó có sẵn ở trong người mình đó thì cái người mà sáng suốt á cái người sáng suốt để mà thấy ra thì nó sẽ sẽ tự động nó sẽ tự động điều chỉnh nó sẽ tự động chuyển hóa thì trong đó là mình sẽ thấy hai hai cái thí dụ như giờ sân khởi lên thì mình à, thấy đó nhưng mà tại vì á à, trong cái thấy đó đó mình luôn là vẫn còn một cái cái còn một cái khái niệm mà cái khái niệm đó là một khái niệm nó luôn là gắn chặt với mình đó là làm sao diệt được cái sân đó chính vì vậy mà mình mình mới sử dụng tới pháp đối trị à, mình mình mình dùng tới pháp đối trị thật ra dùng tới pháp đối trị cũng sao nếu là mình thấy rõ vấn đề thì mình đối trị cũng được chẳng hạn như giờ thầy thấy là nước nó nóng quá cho nên thầy pha thêm nước lạnh để cho nó dễ uống thì đó là pháp đối trị do mình thấy là mình đối trị thôi thì không sao đối trị đến vậy cũng không sao tuy nhiên ở đấy á mình phải nhìn ra một cái chỗ quan trọng đó là cái ngấm ngầm ở bên trong mà do mình hiểu Phật pháp sai do mình hiểu Phật pháp sai bởi vì trong Phật pháp là nói là đoàn tầng tham đoàn tầng sân đoàn tầng si là niết bàn do đó bây giờ thấy tham sân si là muốn đoàn à <laughs> nhưng mà <laughs> không phải nếu mà mình muốn đoàn nó đó thì nó lại càng tăng thêm còn nó đoàn đó là là tự động nó hết thì được đoàn nó tự động nó hết thì được nhưng mà nhưng mà nếu mình cố đoàn thì nó lại càng tăng thêm hơn nữa nếu mình đoàn được á thì mình vẫn thấy là vẫn có cái bạn ngạ đoàn ở trong đó tức là ta đoàn được à. còn cái đoàn mà tự nhiên nó hết thì nó lại khác thì thì ở đây á, thầy thầy nói một cái trải nghiệm của mình trong đời sống tu hành đó, có rất nhiều khó khăn mà hồi đầu mà mình cứ theo kiểu mà kinh điển truyền thống để lại đó thì mình cứ nói là tham sân si là xấu cho nên mình phải cố gắng hết sức để làm sao mà để đừng tham sân si nhưng mà nó chỉ làm cho thầy là cũng có một thời gian là cũng giống như là bị suy nhược thần kinh đó tu tu đến suy nhược thần kinh luôn á <laughs> rồi á có thể đó là một dạng trầm cảm nào đó nhưng mà chưa đến nỗi quá quá mức cho nên chưa chưa mình không thấy nhưng mà sau này nghiên cứu thì mới biết rằng đó cũng là một dạng trầm cảm là bởi vì do mình tu mình không hiểu sau này khi bắt đầu thầy phát hiện ra và bắt đầu thầy thấy là không có việc sân bởi vì sân là nó đến để giúp mình học ra bài học của nó mà sao phải giết tất cả cái tham cái sân cái si cái gì bất kỳ cái gì đó là nếu nó đã đến tức là nó đang giúp mình học bài học gì đó bài học sân như thế nào tham là thế nào tham thì nó có cái lợi ích gì nó có cái hại gì <laughs> để mình thấy ra hết chứ nhân nhân của nó là sao quả của nó như thế nào à. Dạ. mặt lời của nó là cái gì mặt hại của nó là cái gì để mình phải thấy ra hết vì vậy cho nên đó là bài học mà bài học bài học đó, đó là là nó đang tồn tại để mình học cho nên á bây giờ mình chỉ có bình thản để quan sát thôi gọi là minh sát minh sát tuệ là vậy đó. tức là mình chỉ bình thản để quan sát thôi nó sẽ cung cấp cho mình nhiều bài học để mình hiểu ra khi mình thành phật rồi á thì người ta hỏi sân là gì mình sẽ hiểu được à sân là thế này thế kia <laughs> mình, mình mình giảng đạo được chân thôi là ờ, sân này tôi tôi mới sân tôi dẹp rồi thành giờ tôi cũng biết sân là cái gì hết <laughs> thành phật rồi với ai hỏi sân sân làm sao cái đó không biết bởi vì sân sân có sân là tôi dẹp liền rồi đâu có biết đâu <laughs> nhưng mà tại sao phật lại nói rất là kỹ lượng rõ ràng là sân như thế nào thế nào hại gì hại gì là ngài nói được hết là sao thực ra là ngài đã trải nghiệm hết tất cả những cái đó để ngài thấy ra à, cho nên đó bây giờ khi mà mình cứ để yên để mà thấy để yên để thấy chứ không phải để yên cho muốn làm gì thì làm mà để yên để thấy thì khi mình cứ để yên mà thấy đó thì lúc đó bắt đầu mình cảm thông được với nó thậm chí mình còn thương yêu nó chỉ khi nào mà sân mà mình thương yêu nó đó lúc đó nó mới hết <laughs> chứ còn mà mình muốn dẹp nó là nó sẽ tăng lên đó. thì còn á còn nếu mình chỉ biết rồi mình chỉ giờ xong rồi chỉ thấy thấy thành thôi thì trong cái biết đó đó là trí tuệ đó thì nó đã sẵn có cái nó sẽ tự ứng lên cái nhẫn nại tự ứng lên cái từ bi tự ứng lên cái hỷ xã là nó sẽ tự ứng hết lên hết à, cho nên đó cho nên thầy mới nói là bây giờ thầy mới dám nói là chị thấy thôi không cần làm gì hết chị có thấy thôi thì á, nó có một kết quả lạ lùng là có những cái hồi xưa thầy rất sân thầy nhớ hồi đó là thầy ở cái cốc ở dưới đó mà trên này này hồi đó cái chánh điện này chưa thầy mới sửa lại cho hồi xưa thì à, ở, bên sau đó cũng có một cái phòng đó đó thì là mấy người thờ mà lên đây để làm làm nó họ ở trong đó cái họ mới mở tivi và đá bóng đá bóng đá vô một cái là wow nó lên làm nửa đêm mình mình lúc đó mình phật chủ trương rằng là mình phải yên tĩnh tu hành là phải yên tĩnh chùa là phải hoàn toàn yên lặng nó ồn ào như vậy nội sân lên cầm một cái búa <laughs> cầm cái búa chạy dưới đó lên trên này đặt cái cái cái cái cái tivi mà bay là khi mà tới ngang cửa cái tự nhiên nó dịu xuống là cũng nhờ mình cũng nhờ mình thấy, tức là cũng, cũng có thương thấy mình á thì tự nhiên ngang đó nó dịu xuống hay năm mai là chưa đập cái tivi <laughs> nhưng mà nhưng mà qua đó mình mới hiểu được trên niềm tỉnh giác không phải là trên sân mà trên đi đứng nằm ngồi trên tất cả mọi cái thì dần dần cái sân đó nó tự động nó đi đâu á rồi có những cái khác những tham dục những cái này cái kia tưởng chừng như không bao giờ vượt qua được mình không cần phải đối đầu với nó mà chiến đấu với nó làm gì bất bất chiến tự nhiên thành mà nói là nói à, à, à lão tự nói đó là bất chiến tự nhiên thành mà đúng tức là mình đừng có chiến đấu mình cứ thần trọng chú tâm quan sát tinh tấn chánh niệm tỉnh giác à, trở về tròn vẹn tỉnh thức cứ cứ làm vậy hoài thế là cứ đàn sao thấy vậy vậy thôi nhưng mà rồi á những cái đó nó biến đi đâu không biết nó tự động biến đi chẳng phải là mình phải phải đem súng ống <laughs> ra để mà mà, mà mà chiến đấu với nó để mà dẹp nó không có chỉ việc là th à, thần đồng chú tâm quan sát hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trên thân thọ thâm pháp đang là như vậy thôi làm gì cũng được à, làm bất kỳ cái gì cũng được miễn là mình luôn là sáng suốt biết rõ là cái diễn biến nó đang thế nào thôi diễn biến của thân trò tâm pháp như này thì những cái gì mà nó đến đó, đều là bài học để mình phải học ra bỏ qua đi những cái đó hoặc là mình dùng biện pháp này dùng biện pháp kia để trấn áp nó đi thì có thể trấn áp được nhưng bài học đó mình lại không học được mình lại vẫn không thấy ra được tánh tướng thể dùng thực sự của nó là gì vì vậy cho nên đó, các vị cứ tin đi cứ cứ việc bình thản mà chánh tin tấn chánh niệm chánh giác mà rất khó rất khó có người nói sao con làm hoài không được thì không được thì cứ làm cho, <laughs> không được cứ làm cho, làm cho nên nói không được rồi sao mà mà có người là cứ muốn là mới mới con ờ, nghe pháp được uh, hai năm rồi nhưng mà có lúc con vẫn không không tránh niệm tỉnh giác được có làm sao để thầy chị cho con cách nào mà tránh niệm tỉnh giác được hoài luôn <laughs> hoài luôn sao được từ từ nhá <laughs> tức là lúc chánh chánh niệm tỉnh giác là biết chánh niệm tỉnh giác lúc không chánh niệm tỉnh giác là biết không chánh niệm tỉnh giác vậy thôi tưởng là cái trường nó giống như trường chơi nhưng mà nó là cái hiệu quả của nó là cực kỳ lạ luôn <laughs> nên cái đối trị á là cũng được nhưng mà cái đối trị á, nó mang tính tạm thời thôi thí dụ như bây giờ à, ai chọc thầy sân bây giờ mà mình ông sư mà đứng đây dạng người ta mà mới nói cái mình nội sân lên liền thì có kỳ quá cho nên thôi dẹp dẹp <laughs> thì đó là cái cái đó vẫn là bạn ngạ cái đó vẫn là tạm thời thôi thế còn nếu giác ngộ thì không phải là vậy giác ngộ là mình phải phải ngay đó mình phải thấy thấy ra là nó đang như thế nào cái cách cách hay nhất là lúc đó mình lắng nghe lại vẫn cứ nghe chẳng phải không nghe nghe để nói người ta nói cái gì chứ vẫn nghe nhưng mà mình vẫn thấy thấy rất rõ cái thân tâm mình lúc đó ra sao cảm nhận được toàn diện cái tâm mình lúc đó ra sao thân tâm ra sao thì là là hiệu quả rất là tốt à, kính bạch thầy con thấy như thế này à, cái chủ đề chết thì con thấy rằng là cuộc đời ai rồi cũng chết chết kiểu gì rồi cũng chết có nhiều cách chết khác nhau nhưng mà con thấy quan trọng cuộc đời có hai cách chết chính là một cách chết là chết theo kiểu chân đế và chết theo kiểu tục đế có nghĩa là chết theo chân đế là chết mà không mất nhưng còn cái kiểu chết tục đế là có nghĩa là ai rồi cũng sẽ chết nhưng mà có những cái chết mà đem đến hạnh phúc cho người khác và có những cái chết là làm đeo khổ đến người khác ví dụ như là theo tục bế thì mình chết bệnh tật xảy ra thì có người thì bệnh tật ra xảy ra chết liền có người thì đeo yếu nằm một thời gian dài để cho con chéo nuôi một thời gian dài sau đó mới chết thì dẫn đến là cái chết đó là cái chết đó làm đeo khổ đến người khác hoặc là làm cho nhiều người phải lo khổ như vậy thì mình phải làm sao cái chân đế nhận nói nhận nói tục đế à mình phải làm sao thế nào khi mình chết mà làm cho cái cuộc sống nó hài hòa và nó hạnh phúc đến tất cả mọi người xin hết đó <laughs> theo thầy đó, bây giờ mình nói là à, sống làm sao mà không hại mình hại người à, tức là tức là chân đế <laughs> còn mà sống mà hại mình hại người tức là tục đế bây giờ mình sống mình nói sống trước mà mà mình mình sống được mình sống được mà không hại mình hại người tức là sống được chân đế à thì à, thì chết cũng là chân đế thôi cho nên đó bây giờ mình vẫn nói sống trước chứ chứ đừng có nói chết <laughs> chưa chết mà nói chết trước trước cái sao được <laughs> đó là cái à, ý, ý tưởng rất là hay nhưng mà là cái trường đó nó chưa tới <laughs> cho nên bây giờ là mình nói sống trước <clears throat> sống à, tức là nếu mà mình vẫn trở lại là nếu mình thường sáng suốt biết mình thường à, thần đồng chú tâm quan sát hay là hay là sáng suốt định tĩnh trong lành hay chánh tinh tấn chánh niệm tỉnh giác gì đó à, thì á mình sẽ à, sống với chân đế và mình sẽ sống lời mình lời người còn à, nếu mà mình sống mà à, thiếu chánh niệm tỉnh giác thiếu tỉnh thức thiếu sáng suốt định tĩnh trong lành thì mình sẽ sẽ là uh, sống theo cái cái bạn ngạ tham sân si thì là lúc đó mình mình bị cuốn trong cái tục đế và nó sẽ uh, hại hại mình hại người đại khái này vậy thôi cho nên là sống là chính <laughs> chết ra trường nó để để trường về sau nhưng mà sống hệ sống như thế nào thì chết cũng như vậy còn ai hỏi nữa <laughs> dạ kính bạch thầy à, như thầy giảng là mình phải à, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mình phải phải biết rõ mình mình phải thấy ra thì à, cái mình đó là có phải là cái cái ta cái bản ngã của mình thấy ra không thầy ừ đúng rồi <laughs> cái chữ mình á chữ mình á là đức phật cũng à, đôi lúc cũng à, dùng tới ví dụ như đó là atta hay attanona thôi chữ atta là là ngã đó cái chữ ngạ nó nó có hai cái một cái ngạ là một cái ngạ ảo tượng do mình ờ, do cái khái niệm tư tưởng quan niệm mà có thì cái ngạ đó là ngạ ảo tưởng còn cái mà mình á chính là cái thân thọ tâm pháp đang là à, mình là thực tài thân thọ tâm pháp đang là đó để thôi thì hai cái đó nó phải khác nhau thì ờ, cái cái mà mình là thân thọ tâm pháp đang là đó thì cái đó là chân đế còn cái mình mà mình cho là tưởng là cho là <laughs> thế này thế kia đó thì cái đó là cái cái ta thầy gọi là cái ta ảo tưởng thì cái đó đó là là pháp chế định tục đế à, cho nên mình nói là đức phật ngài nói atta hi atano natho kohinato prosia tức là mình là nơi nương nhờ của chính mình à, chứ không ai khác là nơi nương nhờ của mình thì cái chữ mình đó đó là nói cái thực tài thân thọ tâm pháp này tức là cái con cái cái mà đang có mắt tai mũi lưỡi thân ý đang thấy sắc thân hương vị xúc pháp đó, đó cái đó là mình à, nhưng mà cái mình đó, đó thì nó không vô ngã giả sử như khi mà mình chỉ mắt à, mắt chị thấy tai chị nghe hay là nói như đức phật là trong thấy chị thấy trong nghe chị nghe trong xúc chị xúc trong biết chị biết chứ không có cái tạp trong đó thì lúc đó là là nó không có bạn ngã thì lúc đó cái mình đó đó cái mình đó đó nó chỉ là là pháp à, gồm có thân thọ tâm pháp gồm có mắt tai mũi lưỡi thân thân ý thì đó là những cái một một cái à, một pháp à, tập hợp bởi những cái danh sắc hay là lục nhập gì đó thì, thì cái cái đó đó cái cái cái sự kiện đang vận hành đó, đó thì nó không có ngã nhưng mà tại vì cũng, cũng nhớ cái trái mít dùng <laughs> nhớ trái mít thì mình nói là bây giờ mình nói là mít mít non hay là mít rồi dày, dày hay là mít chín là cái cái nào là mít nó là một dòng chuyển biến cho nó không có cái nào là mít thật sự cả mít lúc thế này lúc thế kia sao có một cái mít nhất định nào đó nhưng mà mình thường có một cái ảo tượng về mình mình cho mình là như thế này cho mình là như thế kia thì cái đó là cái ta ảo tưởng thì cái tá ảo tưởng đó nó mới là đưa đến cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử đó, à, thế nên mình thấy ra được cái điều đó, đó thấy ra được cái gì là cái cái mình và cái gì là cái ta ảo tưởng cũng là một cái phát hiện của của cái sự giác ngộ